Chuyện về ông Phùng Quang Thanh và kỹ nghệ bơm thổi ở Việt Nam Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thường xuyên bị ám ảnh về sự tin yêu của dân chúng dành cho mình nên mới nói đi nói lại về điều này vô số lần trong 7 thập niên vừa qua dường như nhận thức rất rõ rằng sự tin yêu mà dân chúng dành cho họ là quý hiếm, nên tuyên truyền đã, đang và có lẽ sẽ còn là một trong những hoạt động quan trọng nhất của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam. Đáng tiếc là tin yêu không thể hình thành từ bơm thổi, đặc biệt là khi tìm kiếm tri thức, tra cứu, kiểm chứng thông tin càng ngày càng đơn giản, dễ dàng, có nâng bơm thổi thành – công nghệ trong tuyên truyền thì hiệu quả vẫn càng ngày càng giảm. Ông Phùng Quang Thanh, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam vừa từ trần, sinh tiền ông tướng thường được ca ngợi từng Nam Chinh Bắc Chiến, này đã nhiều lần khuấy động dư luận vì những ý kiến kiểu như nên phong tướng để anh em khỏi tâm tư. Chuyện từ trẻ con đến người già ghét Trung Quốc là đáng lo nói điều gì tích cực về Trung Quốc cũng ngại. Thực trạng này nguy hiểm cho dân tộc. Phải vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị. Đó cũng là lý do thiên hạ không quên được ông Thành dù ông đã về hưu cách nay 5 năm. Tuy hệ thống truyền thông chính thức chẳng còn đá động gì tới ông, nhưng thỉnh thoảng thời cuộc buộc người ta phải nhớ, phải bàn luận về những tuyên bố loại như vừa dẫn của ông Thành. Mới đây, sau khi ông Thanh mệnh một, các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam mới nhắc đến ông. Tuy nhiên, việc kể lại một số câu chuyện từng được dùng để ca ngợi ông Thanh khi ông còn tại chức dường như là hại nhiều hơn lợi. Chẳng hạn, Tờ Dân Trí trích dẫn sách báo viết về anh hùng lực lượng vũ trang Phùng Quang Thành hồi năm 1971, lúc xảy ra xung đột giữa quân giải phóng miền Nam với quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Nam Lào, ta gọi là chiến dịch đường chính Nam Lào, còn địch là hành quân Lam Sơn 719 Hạ Lào. Theo đó, Trung đội trưởng Phùng Quang Thanh đang bị thương vẫn nhờ đồng đội tháo nắp 17 quả lựu đạn đeo quanh người rồi dẫn đầu tiểu đội đánh tạc sườn quân địch phối hợp đơn vị bạn diệt gọn một đại đội địch. Thường thì lựu đạn không có nắp nên tình tiết tháo nắp dễ khiến thiên hạ hoài nghi. Nhưng trong chiến tranh Việt Nam có một dạo, ta dùng lựu đạn chày, loại lựu đạn cán gỗ, cuối cán có cái nắp chống ẩm. Có thể Trung đội trưởng Phùng Quang Thanh đã nhờ đồng đội tháo nắp 17 quả lựu đạn chay do ta sản xuất. Song việc Trung đội trưởng Phùng Quang Thanh bị thương tới mức phải nhờ đồng đội tháo nắp 17 quả lựu đạn chay rồi đeo quanh người vẫn gây hoang mang. Khi chỉ còn tay phải, tay trái đã quấn băng, phải dùng dây choàng qua cổ để đỡ liệu trung đội trưởng Phùng Quang Thanh có thể vừa dùng tay phải ôm súng, vừa dùng tay phải gỡ lựu đạn ra khỏi người và cũng dùng chính cánh tay đó vừa giữ lựu đạn vừa giật nụ xòe, kích lửa đốt dây cháy chậm và liền trước khi lựu đạn phát nổ trong vòng 4 đến 5 giây để chỉ huy tiểu đội phối hợp đơn vị bạn diệt địch. Thiên Hạ chỉ biết vào ngày 11 tháng 2 năm 1971, lần đầu trung đội do ông Phùng Quang Thanh chỉ huy diệt 38 tên, riêng Phùng Quang Thanh diệt 8 tên đẩy lùi địch ra xa. Lần 2, tiểu đội do Trung đội trưởng Phùng Quang Thanh chỉ huy diệt 37 tên, bắt một tên, thu hai súng và không biết lần sau ông Thanh diệt thêm được mấy tên, nhưng ông trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhờ tình tiết, đang bị thương vẫn nhờ đồng đội tháo nắp 17 quả lựu đạn đeo quanh người, rồi dẫn đầu tiểu đội đánh tạc sườn quân địch phối hợp với đơn vị bạn. Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều anh hùng mà những hành động giúp họ trở thành anh hùng luôn làm thiên hạ hoang mang vì không thể hiểu nổi tại sao những hành động đó lại lạ thường đến mức không người bình thường nào có thể tin được như trường hợp anh hùng lực lượng vũ trang Phùng Quang Thành. Có thể lấy trường hợp anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy, phi công không quân nhân dân Việt Nam bắn rơi 7 phi cơ của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam làm ví dụ minh họa thêm. Theo ta, lúc tập kết ra Bắc, ông Bảy chỉ mới học tới lớp 3, nhưng khi được chọn làm phi công, ông chỉ học 7 ngày là xong. 7 lớp của chương trình trung học 10 năm thời ấy. Ông Bảy cũng là người lái chiếc MiG-17 tắt máy núp trong mây, chờ chiến đấu cơ của Mỹ bay ngang là xông ra bắn hạ. Trong một trận không chiến, phi cơ ông lái bị hư, ông vừa dùng tay bịt lỗ thủng, vừa dùng tay điều khiển phi cơ hạ cánh an toàn. Cho dù thiên hạ không tin, ta chẳng bao giờ phủ nhận chính ta, ông Bảy cũng vậy. Năm 2019 khi ông Bảy qua đời, bộ chiến hữu của ông Bảy mới nửa đùa nửa thật rằng ông Bảy hồn nhiên, đúng chất Nam Bộ và cũng do được đào tạo kiểu đi tắt đón đầu nên mới sinh ra những giai thoại như lấy tay, bịt lỗ thủng máy bay. Thời chiến đã thế, thời bình cũng vậy. Người Việt vẫn còn chưa hết hãi hùng về mức độ vô liêm sỉ khi phải nghe kể thuở còn hành vi ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhà nghèo nhưng hiếu học nên bắt đơm đóm bỏ vào vỏ trứng để học thì đã ngẹn lời. Bởi sau ông Quang phải nghe khoe thêm ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cũng thế. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ ông Huệ bỏ đơm đốm vào quả cà rỗng để học đã không có ít phân tích cặn kẽ về mặt khoa học để chứng minh không ai có thể đọc gì, làm gì dưới ánh sáng của đom đốm. Nhưng hệ thống truyền thông chính thức vẫn làm ngơ để tiếp tục bơm thổi các viên chức lãnh đạo. Bơm thổi giờ đã mở rộng đến cả sản phẩm, dịch vụ. Tuần rồi thiên hạ chưng hững khi báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam viết như thế này về vaccine có tên là Hayat Vax có thể nói rằng Hayatvax vaccine của sự sống đã xuất hiện với vai trò của một sứ mệnh lịch sử, đặt trọng trách gánh vác nhiệm vụ bảo vệ toàn nhân loại tại UAE, nơi mà cuộc sống được thể hiện trọn vẹn ý nghĩa là món quà của tạo hóa. Sự có mặt của vaccine Hayatvax chính là sự phản hồi tiếng gọi từ vũ trụ trong nỗ lực và khát vọng tìm kiếm tấm khiên chiến binh anh hùng của loài người trong cuộc chiến với đại dịch. Một sản phẩm nhỏ bé nhưng kết tinh đủ đầy giá trị của trí tuệ sức mạnh, là dấu ấn trưởng thành của con người, ghi khắc đầy tự hào và bước tiến hóa của lịch sử thời gian. Báo Công an Nhân dân chỉ giới thiệu Hayat Vax là vaccine do tập đoàn mạnh nhất của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE sản xuất và là loại vaccine thứ bảy được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt cho phép sử dụng trường hợp khẩn cấp. Sau khi bị công chúng chỉ trích dữ dội vì tân bốc Hayatvax thái quá và vì thiếu trung thực trong thông tin, báo Công an Nhân dân đã dục bỏ tin có nội dung bơm thổi như vừa trích dẫn và thay bằng một tin khác đầy đủ hơn Hayatvax là vaccine do công ty Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc tập đoàn Biotech Quốc gia Trung Quốc sản xuất dưới dạng bán thành phẩm ở Trung Quốc, sau đó các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đóng gói và xuất xưởng. Ở Việt Nam là đồng bào mà không tin yêu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thì hoặc là phản động hay nhẹ dạ bị các thế lực thù địch lôi kéo, mua chuộc. Còn nếu là đồng chí thì đã tự diễn biến tự chuyển hóa, suy thoái về tư tưởng chính trị. Làm người ở Việt Nam rõ ràng khó hơn những nơi khác dưới gầm trời này rất nhiều. Nghe nhìn bơm thổi liên tục như thế suốt từ khi ra đời cho tới lúc xuôi tay mà còn tin yêu thì rõ ràng không bình thường. Còn xử sự như bình thường thì không có đất sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin chuyện về ông Phùng Quang Thanh và, và kỹ nghệ bơm thổi ở Việt Nam –